đình nhà Nhung nha Hôm nay là cuối tuần cả gia đình nhà Nhung đang đi chơi Ê tôi đang ra cha Chào chị rằng nha xe Sao chưa nào xe này là quá tải á. 안녕하세요. 인사하고. 원지성입니다 해야지 원지성이 한국말을 하는지 아는 베트남 인사할래? 예, 아, 시어. 아, 자등변. 시어. Hôm nay là cả nhà Nhung đi uh, tắm biển à, Cho trẻ con đi tắm biển mọi người ạ Đang trên đường đi Quay đường cho mọi người xem nha Một xe này là quá tải rồi xem bốn bốn người ngồi mà thành viên à, thành viên nhí là tất cả là có bốn thành viên nhí Đây nhà mình đi cũng được uh, à, 30 phút rồi mọi người Chỗ này cách nhà mình cũng khoảng trường à, Ở cái chỗ biển này cách nhà mình khoảng trường gần một tiếng Đó Cho mọi người xem đồng núi ở bên Hàn Quốc nha Hàn Quốc là núi rất rất là nhiều sắp đến biển rồi cả nhà mình ơi đó bên đây là phần à, gần ven biển hôm là này trời hôm nay là trời rất là đẹp bầu trời trong xanh coi biết hát hát bài gì nhỉ hát một bài đi nào 얘들아 애들 중에 누구가 노래 잘하는 사람 한번 노래 불러봐 자 노래 잘 부르는 사람 한번 불러봐 지호야 지호 인사 안녕 여러분 안녕하세요 안녕하세요 ăn ăn từ nhà ăn từ nhà r 있어 꿈꾸기 이렇 언제까지나 돌아가게 거야 와우 편한 것은 내가 내 삶을 아세요 뭐였지? 아세요 안녕하세요 아, 안녕하세요 넓은 쑥스로 요 사진이 보이네? 음. 응? Master you, lady. 응? 아, 딱 그 꽃가 노래 불러봐 송해 물과 백두산이 모르고 발도로 내 사랑 대한민국 우리 아 잃어버렸어? 너는? Africa của Hàn Quốc ấy ôi à nước à nước à ai làm đổ nước ở đây không à ai làm đổ nước đây đó đi trên xe mà cứ gặp bánh mì này đấy giờ đang đi qua đường hầm đó, đây là người ta cắm trại người ta cắm trại lớn như là nhà luôn để người ta nghỉ một hai ngày đấy nhà mình thì cắm cái trại nhỏ này thôi đây cái con hoa này Ngoài bên Hàn người ta ăn sống giỏi lắm Bò lưu Nga Hôm nay là đi à, trước khi cho bé xuống biển tắm là đi cả nhà đi vào để ăn phở Phở Rồi. Dạ chưa đến bữa trưa nên là quán là không có khách tại mình đi ăn sớm quá à. ấm trong cứ tả à. đấy 수저 저분 하나 더 주세요 접시요. 아, 김치. Đây ăn kèm qua cái bát đại ca suất 4 người như một cái chậu luôn Đây. ở đây gồm có ngao hành taro và cà rốt bí non à, mới lại sợi phở đây một bát mà múc được múc bốn đĩa rồi mà vẫn còn nửa bát đầy nữa xin mời cả nhà nha rồi đặt lấy mắt một rồi rồi 그러니까 저쪽에서 거의 딴걸 했는데 한번 그때 옆에 갔던 장 그걸 봤을 때 lời đến bữa trưa giờ mình vào ấy nãy mình vào là chưa đến bữa trưa Thank you anh lấy nữa làm gì bà cái cáo cái búa là không ơi rơi búa rất nhiều trẻ em đến đây là kiểu trải nghiệm đó cầm cái cào mua cào mua xô để đi bắt bắt con móng tay bắt con ngao đấy đây này xác ngao này xác ngao xác sò đi thợ đang chảy máu chân đấy và gió hơi mát kìa kìa con bé bé đào được ngao luôn ơi cẩn thận đâu lại không đi dép xuống là đâm rách chân đấy nguy chạy lăn con lăn con để lần đầu tiên trải nghiệm đi cào ngao chị sang cào được ngao nè à? ý nó ngọt quá thế chuẩn bị bắt nha lên lên này bắt cột nhiều muối à xô cơm thôi cho xô cơm bán đi cho hết sơ 기다려봐 ôi xích xích Nó lên này bắt luôn nhá Chú kia ta lên vào kìa chú Tay ra thằng chí nó phải thò lửa đâu ngón tay lên Nó phải thừa thò lửa con lên cơ thì con bóc được Mồm bạn cho nổi là cái cái cái cháu chỉ chỉ 지금 아직이야 손 그냥 기다리고 있어 à khiếc cả, à, chỗ cơm khiếc cả, à. khiếc tắc à xuống cơm tôi nữa xuống cơm tôi nữa đây là cái muối muối có bột lem nha mọi người tay tay con ơi muối có bột lem để bắt cái con móng tay đấy đấy mới có không để cho em hô đổ hướng dẫn em hô em đi cầm tay em hô để em hô đổ cho em hô đúng rồi nhưng mà nó mãi 많이 부르는데 없는 것 같아 hình như không có sao vậy ạ ba ba ba 켜봐 손 내봐 손손 내. 손 내봐 손 내봐 chú kê 조개 조개 자 조개 맞아? 와 ta 와 저기 저기 아, 물었어 물었어? 까나 đưa bây giờ nè cắn à mới há miệng ạ à? vẫn ngào cắn wow cạy miệng nó đau rồi nó sống mà nhưng mà nó chết đâu đấy Múa được đây con ngao Bắt được con ngao sống Cào nhanh, cào ngao tối Chiều tối phải nấu nga canh ngao ăn nha <laughs> xem thành quả nào thành quả sau uh, 15 phút kéo ra thôi hết xu nhá cái đoạn nào được nhiều lắm nhiều con này to chưa thế vào một lúc ba con cơ cái đoạn đấy không có đấy Thank you. thế đấy cơ mà diễn hồ diễn <laughs> ôi chị rồi mình mũ vào đây mũ rồi bà mũ sao mũ sao còn run cả như run đất này nhá quá bắt sợ dạ đấy không hại ừ cha ba đến đây con là chỗ người ta cào rồi mình đứng cào lại đây này có ngao ngao ngao này cha trần cha trần cha trần cha trần cha đằng sướng đi Bộ đấy là to to to to to sướng này bạn nào thích cái khiếp kêu cho thùng hai con liền ngao này phải cào nhẹ nhàng không đây nữa cho em hai tay nhá xôn ờ chỉ cắt tân không chưa dễ như bây giờ bắt ngao chưa bao à? giờ à? thấy dễ như bây giờ đã tân chưa à chưa à chưa à út vô lại bới để giờ mình mình đào mà mình không để ý là hô nó bới ngao này ừ. hai con ngào mình mình cào lên là mình không bới ra nó còn một con nga to nga béo một con béo đắt cho nó biển à, đứng lên lại hả? chán đời tao con đít ra đấy không ạ ừ đây này này ngao này nhưng mà con ngao này nó ngao trắng này vỏ rất là mỏng luôn này đụng cái nó vỡ chưa đụng nó vỡ đôi vỏ là mỏng là mỏng luôn mình không đụng vào nó thôi mình đụng vào nó là, là là nó vỡ luôn này quá đây rồi nào to hơn đây ê kìa ê kìa số kìa ừ. ê kìa ê kìa ta xin chiêu chào ba bà cắt ba nó chiêu em nhỏ quá nuôi lại à ừ bắt đó rồi phá xịt tiêu con bé có đi nuôi à có tìm bắt nước kìa cho sống đấy đây lên lên chú này đặt ngoài đâu ngoài cỏ đâu vô cái đi bắt thùng nó đi bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố bố để nó làm sát này vỏ <laughs> để làm sát ở cái mặt mặt cát này, này. đâu u ngao à ngao à ngao à có bắt ngao nè à đây đây đây đây đây đây vỏ wow đúng là một sự lừa rất là tinh xảo con móng tay đấy con ố to đấy đó ăn đây chưa ăn đi đi đi đi chưa ôi dồi ôi chim ơi chim cái cho tao càng lố càng ngày không tao muối người ta cầm nhiều muối hết 6 triệu Cô vắt ra, cái thùng đi đây Cô vắt ra Đây, để đi đã ốc này Cả nhà mình dân biển có biết con này là con gì ăn được không ta <laughs> Đẹp quá là đẹp luôn Nhiều lắm luôn mọi người nhìn vai biết con con ờ, con ốc này ốc gì không ta những ai dân biển có khi là biết con ốc này mình không biết nó là con ốc gì đấy hay hay quá đang đi bắt ngao và chuyển thành bắt ốc luôn Ui, nó chui đất này Ồ, ui, chui, chui xeo Chui, Nhưng con ốc này chắc không có thịt Nặng lắm Nặng là vỏ Vỏ Ui, nặng mà kiểu như là ngọc trai thế rồi bắt thế ui lại đây này đây cái miệng nó này màu vàng này wow ui có khi ăn được ấy hả Ô, ăn nó là nhiều dã man luôn này hàn chẳng ai người ta bắt nó rất nhiều ba ngàn nó rất biển luôn nhiều dã man luôn nhé con này đúng rồi như này chị, chị, chị, gọi là ờ, bắt một lúc là cả gốc con được không ta nó bò này nó to đó đây là không phải đi bắt ốc còn nhặt ốc luôn ui thằng chi hô nó, nó, cho cái bảy lưỡi kìa rồi cả mình nữa kia <laughs> rồi thôi chết rồi rồi cả mình bắt nha đứng lên đứng lên một chỗ lại không nha tí hon các bạn thích các bạn chạy gọi là chạy tóa hỏa cái góc này không cần biết bố mẹ đi phương nào đi đi hoa đi chú kia chú kia chú kia đấy người đâu đấy gọi mới chạy quay lại ve <laughs> tại sao cái gì cái gì đấy mẹ gọi lần ve ve à mẹ gọi là ve ve đi con chạy trước đi ca à ba ta ca kia muốn đâu ca đấy ca ca này đấy, ta té ra biển ra vũng nước à uricanda chưa ơi uricanda đi luôn đấy chạy đi đi chạy đi chạy hô chạy trước đi xin mời cả nhà ăn mì tôm với mình nha bây giờ là vừa đi xuống bắt ngao về xong đấy nát sẽ quay cái thùng ngao thành tích thùng ngao cho mọi người xem đây là đồ ăn vặt cũng <laughs> dưa hấu xoài dâu tây sữa bánh bim bim đó và đây là món quan trọng đó là mì tôm mì tôm hộp Hàn Quốc mọi người chắc chắn mọi người nhìn thấy cay chưa nhìn thấy đủ cay chưa ừ. ở đây có cái quán 24 giờ đấy bên Hàn hay mỗi có hay có cái quán 24 giờ đấy người ta bán thông ngày thông đêm chỗ này là người ta bán mì đồ ăn nhanh xong có bánh nước luôn xong mình mình mua mì xong mình chấp vào đó rồi mình cầm ra mình ăn là ok xin mời cả nhà cùng ăn mì tôm với mình nha kỳ là cay luôn rất là ngon đang ở ờ, gần biển nên nó mát lạnh ăn mì vào nữa là ngon hết sảy xin mời cả nhà ăn mì lự luôn đó mọi người bánh mì của mình à, thành phẩm hôm nay hai nhà bắt được tưng đương ngao thích chưa một tí về nấu canh